Chúng ta cùng đến với tình huống sau đây. Cô giáo nói với học sinh, con nhớ mang sổ liên lạc về đưa cho bố mẹ xem nhé. Nếu chúng ta cảm thấy sổ liên lạc không cần thiết thì bạn nhỏ này sẽ có thể có khả năng là sẽ không đưa cho bố mẹ đúng không? Hoặc là quên, không để ý. Bạn đã trả lời là vâng ạ. Và bạn đã mang quyển sổ liên lạc về đưa cho bố mình. Bố ơi, cô giáo dặn đưa sổ liên lạc cho bố xem ạ. Ừ, để bố xem cho. Các con có thể nhìn thấy trên hình ảnh, à, trên màn hình là hình ảnh những quyển sổ liên lạc. Vậy theo các con thì sổ liên lạc dùng để làm gì nhỉ? À, vì sao mà cô giáo lại đưa cho chúng mình để chúng mình về đưa cho bố mẹ xem? Các con có thể thấy một trang trong sổ liên lạc đã nêu lên được là các con trong cái tuần đó tháng đó các con học những môn học và chúng ta sẽ được điểm như thế nào. Ngoài ra cô giáo còn nhận xét vào sổ liên lạc của các con nữa. Đó là học tiến bộ nhiều này, ngoan lễ phép với người lớn này, thân thiện cởi mở hòa đồng với bạn bè. Đó là những lời nhận xét của cô giáo. Và khi bố mẹ đọc được những lời nhận xét của cô giáo này thì bố mẹ sẽ biết được mức độ học tập của các con đến đâu và thái độ cũng như là đạo đức của chúng mình đang như thế nào có như vậy thì bố mẹ mới có thể điều chỉnh hoặc là có thể giúp đỡ các con tiến bộ hơn đấy ngoài ra thời bây giờ chúng ta còn biết đến một loại sổ liên lạc khác nữa không phải sổ liên lạc viết tay như cô vừa hướng dẫn mà gọi là sổ liên lạc điện tử sổ liên lạc điện tử sẽ ừ, à, con người chúng ta sẽ gửi thông tin qua